xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi. Không biết là bây giờ thì các bạn đã có mặt ở đây để có thể tham gia cùng với chị Hiên trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay chưa? Các bạn ơi, đây sẽ là một cái đề bài cực kỳ là quan trọng với chúng mình trong năm nay đấy. Và thời gian qua thì các bạn ấy hỏi chị Hiên cực kỳ nhiều về hình tượng nhân vật người đàn bà hàng trài trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu Thế nên là hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các em Để trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng mình có thể nắm bắt được ngay Về những cái phần kiến thức liên quan tới nhân vật người đàn bà hàng trài Trong tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa Và nếu như các bạn đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào tới chị Hiên và gửi lời chào tới tất cả mọi người đang tham gia trong buổi trao đổi ngày hôm nay cùng với chị nhé. Đừng quên là tác thêm những người bạn của mình vào trong cái phần phát trực tiếp này. Đừng để đến khi mà kiểu các bạn ấy sẽ kiểu giận hơn á là bởi vì là sao? Bởi vì là rõ ràng là sao không gì ạ? À? Sao không uh, uh, cho sao không tác mình vào xem với? Sao cậu không tác tớ vào xem với? Đến lúc đấy thì là gì ạ? À? Lại thành là có lỗi với bạn thân của mình đấy nha. Nên là chị thì chị mong rằng là các bạn có thể nhanh chóng tác thêm cả những cái người bạn thân của các em vào. Những người bạn nào mà đang quan tâm tâm tới chiếc thuyền ngoài xa nói chung và đặc biệt là với hình tượng người đàn bà hàng trài nói riêng. À, được không ạ? À? Các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở đây chưa? Gửi lời chào tới chị chưa? Thả tim cho chị Hiên chưa? Và chia sẻ cái phân phát trực tiếp này về trang cá nhân của mình chưa? Nếu mà các bạn chưa làm những cái điều đó là các bạn đang cực kỳ có lỗi với bản thân mình đấy nhá. Ok không nào? Đến ngày gần thi muốn xem lại mà tìm mãi thì cũng không thấy đâu cả. À, chúng mình ơi, nào, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu với nhau nhá. Sẵn sàng chưa? Tác xong những người bạn của mình chưa? U là trời, nhiều tim quá, cảm thấy được yêu thương nhiều quá đi mất. Có lẽ đây là một trong những cái đề mà các bạn rất là quan tâm thì phải. Đúng không ạ? Đây là một trong số những cái đề mà các bạn của chị rất là quan tâm thì phải. Quan tâm đến chiếc thuyền ngoài xa cũng đúng thôi. Đúng không ạ? Bởi vì đây là một trong số những cái tác phẩm mà dường như là chúng ta đang đặt sự hoài nghi rất lớn. À, rất có thể là nó sẽ vào trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay. Và đến thời điểm này rồi còn không học thì định đợi đến bao giờ mới học đây hả các bạn ơi? Các bạn đã có mặt ở đây chưa? Đủ 800 bạn, chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu ngay và luôn cái phần phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị Hiên nhá. Được không ạ? Cảm ơn các em đã dành lời khen cho chị. Chị đã giảng gì đâu mà đã bảo chị giảng hay hả trời? Hả? Chị đã giảng gì đâu mà bảo giảng hay? Bảo giảng rồi chả nói. Đã giảng gì đâu mà bảo giảng hay Mờ em, bình thường mà em Ồ, bình thường mà Chị thấy vẫn ổn mà Các bạn thấy có bị mờ không ạ À về thời điểm hiện tại thì chị thấy vẫn ổn mà Đúng không Chúng mình ơi À ôn tất ạ à. <laughs> Nhất trí Đấy là một trong những cái phương châm học Mà bản thân chị cảm thấy rằng là cực kỳ là đúng đắn luôn Cực kỳ đúng đắn ạ Nhất trí thôi Bởi vì chị nghĩ rằng là Không có cái gì mà nó hiệu quả bằng cái việc là chúng mình ôn tất <laughs> các bạn ôn tất là một cái điều cực kỳ hợp lý thôi Nào chúng mình ơi cùng bắt đầu nhá À em xem chị suốt luôn à Thật đã, Thật không Có thật xem chị suốt không <laughs> Rồi nhất trí Nếu mà các bạn mà có dành cái sự quan tâm đến chị Và các bạn xem chị suốt như thế Thì chị cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu bài giảng ngày hôm nay Với Hình ảnh người đàn bà hàng trài trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu chúng mình nhá. Ok không ạ? À em sợ ra người đàn ông lắm em ơi Cái tỷ lệ mà để vào đề người đàn ông rất là thấp em ạ à. Bởi vì về cơ bản là cái ngữ liệu về người đàn ông á Nó không đủ để có thể ra vào một cái câu hỏi 5 điểm trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia đâu Nên là chị nghĩ là cái khả năng đó là một cái khả năng rất là thấp ạ à. Rồi, chúng mình ơi, sẵn sàng chưa? Ghét hô nhá Ghét hô được chưa nào Để chị nhìn xem chị đọc bình luận của các bạn một chút xíu Không các bạn lại bảo là chị Hiên chẳng bao giờ đọc bình luận gì cả Ôi đừng quên là thả tim và thả like cho chị Hiên nha Được không ạ à? Sẵn sàng chưa các em Ui, vẫn đang đợi mọi người đây Vẫn đang đợi thêm 1-2 Cố gắng đợi thêm 1-2 phút nữa để không ai bị bỏ lỡ bất cứ một giây phút nào cả đây Và nhớ là phải chia sẻ về trang cá nhân của mình Bởi vì là phần phát trực tiếp này thì sẽ bị ẩn đi Nên nếu như các bạn không chia sẻ về ấy Mà đến lúc không tìm được thì đừng có giận chị nhé Ghét cô nhá Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? À, rất nhiều bạn đã dùng chị là chị ơi Học đi chị ơi, nhanh lên chị ơi Em đang nghỉ trưa mà em vẫn xem chị đây chị ơi À ok Chị chào em cái cho nó có khí thế đi chị Hello Minh Hiếu nhá, chị chào em Chị chào Minh Hiếu, chị chào các bạn Chị chúc cho Minh Hiếu sẽ đạt được 8 cộng văn theo cánh ý nguyện của em nhé Đó, lại còn ngày hôm nay không những được chào Mà lại còn được chốt luôn số điểm nữa Hôm nào để buổi gần cuối nhở À chỉ là một cái gọi là vui vui với các bạn thôi Chốt cho bạn này số điểm này Chốt cho bạn kia số điểm kia Ấy thế mà nhiều khi điều ước lại trở thành hiện thực Giống như kiểu khi mình mong muốn một cái gì đấy Thì dường như là vũ trụ đang xoay vần để cùng mình Hợp lực cùng với mình làm điều đó thì phải Được không ạ à? Các bạn ơi Bắt đầu nhá Get go nhá Được chưa Nhất trí không Nhất trí không Rồi đã đủ các bạn góp mặt ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật người đàn bà hàng trài trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Không biết các bạn đã nhớ hay các bạn đã quên rồi. Thế nhưng mà khi mà chúng mình tìm hiểu về người đàn bà hàng trài thì chúng ta sẽ có ngay một cái cụm từ Đúng không ạ? À? Chúng mình sẽ có ngay một cái cụm từ để đi kèm với người đàn bà ấy Đó chính là gì? Đó chính là vẻ đẹp khuất lấp Các bạn ơi Các bạn có nhớ cái cụm từ này không ạ? À? Đó chính là vẻ đẹp khuất lấp Các bạn nhá Đây sẽ là cái cụm từ mà gì ạ? À? À đây sẽ là cái cụm từ mà đi kèm với cả hình ảnh người đàn bà hàng trài chúng mình nhé Lưu ý giúp cho chị Hiên nha một nghìn bạn đang xem Ôi các đối thủ đi ăn cơm vội đi chứ Các đối thủ đi ngủ vội đi chứ Chứ các em mà cứ ở đây xem nhiều thế này Là các bạn ấy cảm thấy sợ lắm Nên là chị đề nghị là những đối thủ nào Mà đã học nhiều rồi thì thôi Mình đi ăn cơm đi mình đi ngủ đi để dành cái slot xem cái phần phát trực tiếp ngày hôm nay cho các bạn mà đang học ít hơn chúng mình một chút xíu nhá. Chứ các bạn mà cứ xem như thế này ấy là các bạn ấy không dám đi ngủ trưa đâu. Các bạn ấy cũng không dám đi ăn cơm đâu nhá nên là mỗi người được không ạ à? mỗi người uh, nghỉ đi mỗi người nghỉ một chút xíu đi nhá được không nào rồi các bạn ơi đây ạ à, hình ảnh người đàn bà hàng chài gắn liền với một cái cụm từ đó là về vẻ đẹp khuất lấp Được không ạ? À? Thì ở đây chúng mình sẽ chú ý này Nếu như đề bài mà cho ra bất cứ một cái phân đoạn nào nói về người đàn bà hàng trai các bạn hãy chú ý nhá cái dạng đề ở thời điểm hiện tại ấy mà chúng mình chú tâm đến đó là cái dạng đề về trích đoạn đúng không ạ mà các em ơi đừng có lo lắng thật ra cái dạng đề về trích đoạn này nó rất là đơn giản đơn giản ở chỗ là khi mà người ta cho các bạn một cái trích đoạn bất kỳ nha Thì các em giúp chị quy về cái dạng đề đó là phân tích về một cái vấn đề cụ thể Và ví dụ như ở đây là một cái trích đoạn và cái câu lệnh người ta đưa ra đó là Phân tích về vẻ đẹp của người đàn bà hàng trài hay là phân tích nhân vật người đàn bà hàng trài Ở trong trích đoạn trên chẳng hạn Thì các bạn sẽ dựa vào cái câu lệnh đi kèm với cái trích đoạn đấy nhá Đừng có quên nhá Hãy để ý đến cả câu lệnh chứ đừng nhìn vào trích đoạn. Có rất là nhiều bạn ấy bị rơi vào cái trường hợp là cứ nhìn thấy cái phần đề bài có phần trích đoạn đấy là lao vào viết viết viết viết mà không bao giờ nghĩ rằng là gì ạ mình còn phải quan tâm tới cái câu lệnh bởi vì đây mới chính là yêu cầu mà ok không nào đây mới là cái yêu cầu các bạn ạ nên là các bạn ơi 1.200 bạn sao lại càng ngày càng tăng thế này phải giảm bớt đi một chút chứ phải đi ăn đi Đi ngủ đi Đừng có ở đây Các bạn ở đây xem nhiều thế này là các bạn đi hoang mang lắm Nhá Đi ăn đi, đi ngủ đi Được không? Rồi, các bạn ơi chúng mình có ở đây này Câu lệnh liên quan tới trích đoạn Đây là một cái rất là quan trọng nha Hãy để ý tới cái này Bởi vì đây chính là cái yêu cầu mà các bạn cần phải hoàn thành còn cái phần trích đoạn ở phía trên ấy Chỉ được đóng vai trò là cái phần ngữ liệu hay nói cách khác khi mà các bạn viết phần mở bài các bạn đều biết đúng không? Đó là phần mở bài của chúng mình Thì chúng ta sẽ lựa chọn đó chính là cách mở bài gián tiếp Chúng mình sẽ lựa chọn cách mở bài gián tiếp Cho gì ạ? À? Lựa chọn mở bài gián tiếp cho cái phần bài văn này Thì mình sẽ có cái cấu trúc là Dẫn dắt này cộng với đặt vấn đề này ở trong cái phần đặt vấn đề này thì sẽ bao gồm là nêu vấn đề đúng không cộng với cả giới hạn phạm vi tư liệu à các bạn có nhớ cái này không ạ bao gồm là nêu vấn đề và giới hạn phạm vi tư liệu thì các em ơi, giới hạn phạm vi tư liệu chính là cái phần ngữ liệu chúng mình được cung cấp ở đề bài Hay nói cách khác, chính là cái phần trích đoạn mà chúng mình được cung cấp đấy Thế thì ở đây chị muốn nhấn mạnh với các bạn là Nếu như cái dạng đề năm nay tiếp tục giống như cái đề minh họa đưa ra Nó là một cái phần trích đoạn thì các em làm ơn hãy quan tâm giúp cho chị Hiên đến cái phần cụ thể đó chính là câu lệnh này chúng mình nhá Hay nói cách khác đây mới chính là cái yêu cầu mà chúng mình cần phải đi giải quyết mà Và bao giờ cũng thế Ở trong cái phần yêu cầu này thì bây giờ sẽ thường là có hai yêu cầu Yêu cầu số 1 là một cái yêu cầu cơ bản Người ta sẽ yêu cầu các bạn là phân tích một cái vấn đề gì đó ở trong trích đoạn kia được không ạ? À? Phân tích một cái vấn đề gì đó ở trong trích đoạn kia Và yêu cầu số 2 đó là gì ạ? Một cái yêu cầu nâng cao Đây sẽ là cái yêu cầu mà đòi hỏi các bạn là gì ạ? Đòi hỏi các bạn À, có thể là đưa ra những cái phần quan điểm và lập luận của mình để làm sâu sắc thêm về một khía cạnh nào đấy thì hãy chú ý giúp chị nhé Cái dạng đề của câu nghị luận văn học năm nay chính là như thế. Và các bạn hãy lưu ý giúp chị là đấy, trước tiên đó sẽ là những cái vấn đề mà các bạn cần phải quan tâm. Nên đừng có để cho bản thân mình bị lạc lối Đừng có để cho bản thân mình rơi vào một cái tình trạng mà chị nói thật Nếu như các em rơi vào tình trạng đấy các em chỉ có khóc thôi Biết đấy là tình trạng gì không? Lạc đề Giống như kiểu ví dụ đề cho một cái đoạn trích về có cả nhân vật Mị và có cả nhân vật A Phủ đi. Ví dụ như cái đoạn cuối á, mà Mị cứu A Phủ xong rồi hai người cùng nhau bỏ trốn khỏi Hồng Ngài. Thì các em có nhớ không? Có cả sự xuất hiện của Mị và A Phủ. Thế xong cái phần câu lệnh của người ta, cái phần yêu cầu của người ta đưa ra là phân tích về vẻ đẹp, sức sống của con người lao động miền núi. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn thấy cái đề đấy nhá, thì có khoảng tầm 40% các bạn đều chỉ viết về Mỹ Mà quên mất A Phủ Và cái vấn đề ở đây như chị đã đặt ra Đó, đó chính là cái việc gì ạ? Đó chính là cái việc là các bạn đang bị gọi là thiếu mất một cái lượng kiến thức rất lớn cần phải viết ở trong bài viết của mình. Và đó chính là cái tác hại của việc không đọc kỹ cái câu lệnh hay nói cách khác là yêu cầu mà mới chỉ có nhìn cái đoạn trích thôi mà đã bắt đầu lao vào viết viết viết viết viết rồi. À đương nhiên là đề năm nay thì vẫn ra kiểu trích đoạn thôi Bởi vì là cấu trúc của đề minh họa chúng mình thấy đấy vẫn là trích đoạn mà Nên là các bạn hãy chú ý giúp cho chị nhé Được không ạ? À? Các bạn hãy chú ý giúp cho chị nhé Đó ok chưa? Thì đây Chúng ta có trước tiên đó là chị phân tích đề với các bạn là như vậy được không ạ? Thế thì ở đây cái đối tượng ngày hôm nay chị muốn đề cập đến với chúng mình đó chính là người đàn bà hàng trài với vẻ đẹp khuất lấp. Và khi mà chị đã nói tới người đàn bà hàng trài với vẻ đẹp khuất lấp rồi thì các em sẽ nhớ ngay tới cái phân đoạn nào các bạn có biết không ạ? Các bạn nhớ tới ngay phân đoạn nào nhỉ? Các bạn nhớ tới ngay phân đoạn nào nhỉ? À, chúng mình sẽ nhớ tới ngay và luôn đó là cái phân đoạn ở tòa án huyện. Đúng không? với cái cuộc nói chuyện của gì ạ? Của người đàn bà hàng trai Với cả ai nhở? Với cả Phùng và Đầu. Đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ nhớ ngay tới cái phần phân đoạn này. Không biết là ở đây thì có bạn nào kiểu như là bị sợ không? Bị sợ bây giờ bởi vì là đến thời điểm hiện tại mình vẫn chưa nắm được hết những cái phần kiến thức ý Đến bây giờ mình vẫn chưa nắm được hết những cái phần kiến thức về người đàn bà hàng trài Thành ra là kiểu mình vẫn đang bị sợ Ở đây ai vẫn đang bị sợ giơ tay chị Hiên xem ạ à. À năm nay nguy cơ sông Hương cao không chị? Đương nhiên là cao rồi À tránh án đầu và phùng rồi à, với Phùng và Đầu rất chính xác ạ, à, chính xác Cuộc nói chuyện ở tòa án huyện giữa người đàn bà hàng trài với Phùng và Đầu chúng mình nhá có rất là nhiều bạn đang giơ cánh tay của mình lên rồi này Rất nhiều bạn đang giơ cánh tay của mình lên ạ à. à em sợ sông Hương à Bài đấy ai cũng sợ chứ không phải một mình em đâu Sông Hương và sông Đà Bài đấy ai cũng sợ luôn Vấn đề là như thế Được không ạ? À? Vấn đề là như vậy Vấn đề là ai cũng sợ luôn Và chúng mình ơi Chị Hiên có một cái phần ghi chép bằng tay về chiếc thuyền ngoài xa Thế nhưng mà chị chưa muốn, chị không muốn kiểu như là cho các bạn xem luôn cái phần này Bởi vì chị sợ là các bạn sẽ thích quá Mà thích quá thì nhiều khi là thành ra các bạn sẽ xin Nên là thôi chị không cho các bạn xem đâu Chị sẽ chỉ để lại ở đây thôi Và bây giờ thì chị sẽ trình bày cùng với các bạn về à nhân vật người đàn bà hàng trài cùng với chị nhá Ok không ạ? Trước tiên này Chúng ta nói về cái nhân vật này thì chị sẽ nói một cách toàn diện luôn Còn đương nhiên là khi mà chúng mình muốn phân tích trích đoạn ấy Thì chúng mình sẽ phải đi vào từng câu Chúng mình sẽ phải đi vào từng hình ảnh Chúng mình sẽ phải đi vào gì ạ À chúng nói chung là sẽ phải đi vào từng câu ở trong cái trích đoạn đấy Để xem là nó thể hiện cái nội dung gì này Nhá Để xem là gì ạ À để xem là nó thể hiện cái nội dung gì để xem là từ cái nội dung đấy chúng ta sẽ có cái cảm nhận như thế nào và từ đó nó gì ạ? Nó truyền tải cái tư tưởng gì của tác giả được thể hiện qua cái phần à qua cái chi tiết đó của mình. Nếu như nói đến văn xuôi thì các bạn chú ý giúp cho chị là chúng ta sẽ nhớ tới các chi tiết. Được không ạ? Đây dường như sẽ là cái chìa khóa để mở ra những cái nội dung mà chúng ta cần phải làm sáng tỏ có lẽ đó cũng là lý do vì sao mà ừ, gì ạ à, người ta cho rằng là chi tiết chính là hạt bụi vàng của tác phẩm chi tiết chính là gì ạ chi tiết nhỏ làm nên tác phẩm lớn chính là như vậy ngay bây giờ cùng với nhau tìm hiểu chúng mình nhá thì trước khi đến với cái phần tìm hiểu về người đàn bà hàng trài chúng ta sẽ cùng với nhau khái quát những cái ý chính mà các bạn sẽ phải đi qua. Nếu như đề bài có ra vào người đàn bà hàng trài mà được thể hiện ở trong một cái trích đoạn thì chị đề nghị các bạn cần phải triển khai giúp cho chị theo ý như sau nha. Ý thứ nhất đó là giới thiệu về hình tượng nhân vật. Ý thứ nhất, giới thiệu giới thiệu về hình tượng nhân vật Các bạn nhé Đây là ý số 1 ạ à. Ý số 2 sẽ là Người đàn bà hàng trài với vẻ đẹp khuất lấp Được không ạ? À? Người đàn bà hàng trài Người đàn bà hàng trài Với vẻ đẹp khuất lấp với vẻ đẹp khuất lấp. Được không nào? Thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này. Trước tiên, giới thiệu về nhân vật. Không chỉ là riêng gì đối với nhân vật người đàn bà hàng trái đâu ạ. Mà chúng ta thấy rằng là những cái nhân vật xuất hiện ở trong chương trình ngữ văn lớp 12 như chàng, như thị, như người vợ nhặt được không ạ? Như người đàn bà hàng trài, như phùng, như đầu, à, như tờ nú, như cụ mết Đúng không nào? Thì hay là như mị, như A Phủ Thì tất cả những cái nhân vật đó đều sẽ có những cái đặc điểm riêng Sẽ có những cái thông tin riêng Giống như cái việc ấy là chúng ta đi tìm hiểu về gì? Chúng ta đi tìm hiểu về con người đó với những cái thông tin trước tiên luôn Thì ở đây các bạn sẽ thấy nhá Thứ nhất, nói về lai lịch được không ạ? Thì đây là một cái người đàn bà hàng chài ở ven biển miền Trung, đúng không ạ? Người đàn bà hàng chài. Đây là một người đàn bà hàng chài ở ven biển miền Trung. Ok chưa nào? Người đàn bà hàng chài ở ven biển miền Trung Và người đàn bà hàng chài này có tên không các em? Ồ, người đàn bà ấy lại không có tên ạ à không tên Tại sao lại không đặt tên cho nhân vật của mình Tại sao không đặt tên là ví dụ như là Hoa, ờ, Lan, Ngọc vân vân Mà lại để cho nhân vật này không có tên nhở các bạn nhở À là bởi vì chúng ta thấy rằng với cái việc không đặt tên cho nhân vật Dường như nhà văn Kim Lân muốn thể hiện là gì ạ? Cái số phận con người ấy có thể dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống lúc bấy giờ Đúng không ạ? Có thể dễ dàng Có thể dễ dàng bắt gặp Những số phận như thế Trong thời điểm bấy giờ được không nào? Đó, đúng không ạ? Không phải mình người đàn bà người đàn bà này có số phận như vậy mà có rất là nhiều những cái người đàn bà hàng trai khác ở trong thời điểm lúc bấy giờ có cái số phận như vậy. Được không ạ? À? Về ngoại hình thì sao nhỉ? Ngoại hình thì sao? Chúng ta có thể thấy là nói về ngoại hình của nhân vật này thì sẽ được khắc họa qua cái điểm nhìn của gì ạ? Qua điểm nhìn của Phùng và cụ thể đó là trong cái phát hiện số 2 của người đàn ông này. Trong cái phát hiện số 2 của người nhiếp ảnh gia này Thì không biết là các bạn ơi Các bạn có còn nhớ về cái đặc điểm ngoại hình của người đàn bà hàng chài này không ạ? À các bạn ơi Các bạn có nhớ về đặc điểm ngoại hình của người đàn bà hàng chài này không? Thứ nhất Chạc ngoài 40 tuổi Đúng không ạ? Chạc ngoài 40 tuổi này Gì nữa nhở À thân hình cao lớn này Thân hình cao lớn này Đúng không? À đường nét thô kệch này Đường nét thì thô kệch này Được không ạ? À? Đã thế còn bị rỗ mặt này À đã thế còn bị rỗ mặt này Phải không ạ? À? Lúc bấy giờ thì khuôn mặt tái ngắt đi vì mệt mỏi Khuôn mặt Tái ngắt Khuôn mặt tái ngắt vì mệt mỏi Được không nào? Khuôn mặt tái ngắt vì mệt mỏi này Gì nữa ạ? À? Tấm lưng áo bạc phách Tấm lưng áo Bạc phách Ướt sũng Rách dưới Được không ạ? À? Tấm lưng áo thì bạc phách Ướt sũng và rách rưới được không nào? Và chúng ta có thể thấy rằng là với những cái chi tiết mà nhà văn Nguyễn Minh Châu đã cho chúng ta thấy cái cách ông giới thiệu về nhân vật này cũng đã dường như khiến cho bản thân mỗi người đọc đang có những cái gợn sóng ở trong suy nghĩ của mình bởi vì đó là hình ảnh của những cái con người mà in hằn những cái lam lũ được không ạ? À? Vất vả chịu đựng được không nào được không ạ những cái hình ảnh của con người bộc lộ được cái sự lam lũ cái sự nhọc nhằn cái sự nghèo túng cái sự chịu đựng và đó là những cái gì trước tiên mà chúng ta có thể cảm nhận về nhân vật này đúng không ạ và đương nhiên dường như có một cái gì đấy nó ám ảnh về cái sự bất hạnh đối với cuộc đời của con người này Đúng không ạ? Và dường như nó toát lên cái điều đấy Dường như nó toát lên cái điều đấy ạ Được không nào? Thì đấy là những cái chi tiết đầu tiên mà chúng ta bắt cập bắt gặp về người đàn bà hàng trài Đó là những cái ám ảnh đầu tiên mà chúng ta có Thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nha Bên cạnh giới thiệu về hình tượng nhân vật Thì chúng ta còn có ở đây Đó là gì nhở? Đó là về số phận của nhân vật này nữa Chúng ta sẽ khái quát về số phận và hoàn cảnh của nhân vật này cùng với chị nhá. Chiếc thuyền ngoài xa mà của Tô Hoài. Tôi đề nghị cái anh chị nào mà vừa để một cái câu mà khiến cho cả Tô Hoài và khiến cho cả Nguyễn Minh Châu và khiến cho cả bản thân chị đang ngồi ở đây để chia sẻ với các bạn buồn nhiều đến thế thì hãy nhớ một điều rằng không có chiếc thuyền ngoài xa nào là của Tô Hoài cả. Được không ạ? À? Mà chiếc thuyền ngoài xa là của nhà văn Nguyễn Minh Châu Là một nhà văn mà gì ạ? À? Được ví như người mở đường tài năng, tinh anh và đầy tài năng của nền văn học mới Được ví như là bậc gì ạ? À? Khai quốc công thần của triều đại văn học mới nhá Tôi đề nghị xem lại hộ tôi cái nhá Tôi đề nghị xem lại hộ tôi cái được chưa? Ok chưa? Chú ý giúp cho chị cái này À mới nãy còn kêu là Kim Lân là tôi muốn xỉu luôn đây ạ à. Nhá à, Chị chị kêu á Chị kêu là Kim Lân á Chị kêu á Thế á Thật không? Hay là chị nói nhầm ta? Chị kêu là Kim Lân ở đâu nhở? À được không ạ? À? Nhớ nhá, chú ý giúp cho chị nhá Ôi thế à? <laughs> thật á? Ô là trời Ôi xin lỗi nhá Xin lỗi cơn mơ vừa qua <laughs> Đấy Thỉnh thoảng chị cũng hơi bị lác xíu xíu thế đấy May là còn có các bạn ngồi ở đây để nhắc nhở chị Chị rất xin lỗi nha Chắc là chị nói nhầm đấy Chị còn đang không nhớ được là chị nói nhầm ở thời điểm như thế nào đây này Nhắc lại một lần nữa nha ở đây chúng mình có chiếc thuyền ngoài xa là của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Được không ạ? À? À là của nhà văn Nguyễn Minh Châu Hình ảnh của một nhà văn gì ạ Được ví như là người mở đường tinh anh và đầy tài năng Của triều đại văn học mới Đấy nhắc nhớ lại cho chúng mình như thế Ok chưa ạ? Hãy chú ý giúp cho chị nhá Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ có ở đây này Bây giờ thì chúng mình sẽ có ở đây Đó chính là chúng ta có số phận của nhân vật này Nói về số phận của người đàn bà hàng trài Các bạn có thể chú ý giúp cho chị đó là à, ngay từ khi còn nhỏ trong cái quá trình lớn lên của mình á, thì dường như là người đàn bà ấy lúc nào cũng phải đối diện với cái sự bất hạnh. Dường như là cứ mở mắt ra là đã thấy bất hạnh rồi. Và cái bất hạnh ấy được thể hiện qua việc là sinh ra thì đã xấu xí, thêm vào đấy còn bị bệnh đậu mùa, xong rồi về sau bị rỗ mặt ý. Và từ đấy là gì ạ? Và từ đấy thì khiến cho uh, người đàn bà này cảm thấy rất là tự ti về bản thân mình Mặc dù là sinh ra trong một gia đình khá giả và nhà thì ở phố thật đấy Nhưng cũng chẳng có ai hỏi cưới chị cả có lẽ chính bởi cái sự xấu xí của mình chăng Và chính bởi vì cái điều đấy mà chúng ta có thể thấy rằng là À, người đàn bà hàng trai bởi vì xấu xí Thế nên cái cơ hội hạnh phúc dường như là ít hơn người khác và chính vì là gì ạ? Chính vì xấu xí Nên chị cũng chẳng nên duyên được với ai cả Được không ạ? Trước tiên, số phận vì xấu xí Thế nên dường như cái cơ hội hạnh phúc ít hơn người khác Và ở đây chúng mình có, đó là gì nhỉ các bạn nhỉ? Đó chính là chúng ta thấy rằng là mặc dù gia đình khá giả Thế nhưng cũng không nên duyên được với ai Không nên duyên được với ai Và để rồi người đàn bà ấy đã có mang Với một người đàn ông mà hay đến nhà mình để mua đồ về đan lưới và lúc đấy thì chúng ta thấy rằng là gì nhở? Cuối cùng thì đã kết hôn với người đàn ông đó và gì? Và chuyển đến, chuyển về làng trài sống ở trên một cái con thuyền. Thêm vào đấy nhá, chúng ta còn thấy đây là lúc trẻ cái số phận lúc trẻ là như vậy Thế còn khi mà lấy chồng rồi thì sao? Khi lấy chồng rồi thì sao? Cái số phận của người đàn bà này đó là phải chịu một cái cảnh nghèo túng. Đúng không ạ? Phải chịu một cái cảnh nghèo túng. Cả gia đình gồm gì ạ? Rất là nhiều những cái con người phải sống trong một cái căn nhà, ở ờ, phải sống trong một cái con thuyền chật hẹp. Và nghèo đến cái mức mà có những thời điểm ấy Phải ăn xương rồng luộc chấm muối các bạn ạ à. Được không nào? Hãy chú ý giúp cho chị nhé Đó, nghèo túng ạ à. Được không? Sống trong một cái con thuyền chật hẹp Và bên cạnh đấy lại còn bị bạo hành về thể xác Bạo hành về thể xác ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng cứ khi nào cảm thấy khổ quá Thì người đàn ông ấy sẽ lôi người đàn bà này ra đánh Ra chửi Để cho thỏa cái gì ạ À để cho vơi bớt được cái khổ của mình đi Và người đàn ông này cho rằng là chính bởi vì là cái người đàn bà này đẻ nhiều Nên là bây giờ mới khổ như thế À và bên cạnh đấy các bạn ơi Vừa nghèo túng này Vừa phải chịu cái cảnh bạo hành về thể xác này thì chúng ta thấy rằng là còn phải chịu thêm cả cái nỗi dằn vặt về tinh thần. Và các bạn ơi, các bạn có biết cái sự dằn vặt về tinh thần đó được thể hiện qua đâu không ạ? À? Đó là khi chứng kiến gì ạ? À? Cái đứa con trai của mình đã lao đến đánh chính bố của nó là chồng của mình để bảo vệ cho mình. Chứng kiến cái cảnh những đứa con của mình phải chịu tổn thương như thế thì người đàn bà ấy cảm thấy đau đớn vô cùng. Và với người đàn bà ấy dường như đó chính là một cái sự dằn vặt về tinh thần rất lớn. Các bạn hãy chú ý giúp cho chị nhé. Thì ở đây chúng mình có giới thiệu về hình tượng nhân vật, chúng ta tìm hiểu về lai lịch, chúng ta đi tìm hiểu về ngoại hình, chúng ta đi tìm hiểu về số phận. Nhưng mà các bạn ơi, đằng sau một cái ngoại hình như thế, đằng sau một cái số phận đau khổ đến như thế, thì chúng ta vẫn có được hình ảnh của những con người lao động bước ra từ thời chiến, hòa nhập cùng với thời bình, vẫn đang mang trong mình những cái vẻ đẹp khuất lấp cực kỳ đáng để trân trọng. Và đó, chúng ta nhìn thấy ở đây ạ, hình ảnh người đàn bà hàng trài với vẻ đẹp khuất lấp. Nguyễn Minh Châu luôn cho rằng hành trình mà ông ấy cầm bút là cái hành trình đi tìm kiếm những cái hạt ngọc ẩn giấu ở bề sâu tâm hồn của con người. Và có lẽ đây cũng chính là một cái hành trình kỳ diệu như thế. Khi mà Nguyễn Minh Châu đã tiếp tục phát hiện ra những cái vẻ đẹp phẩm chất, phát hiện ra được những cái vẻ đẹp bên trong tâm hồn của con người, dường như nó mới chỉ đang bị che phủ đi thôi. Và chỉ cần chúng ta đi sâu chúng ta vén những cái lớp màn lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh ấy tỏa sáng như một viên ngọc lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh. Được không ạ? Hãy chú ý giúp cho chị nhá. Thì ở đây chúng mình sẽ có này, người đàn bà hàng trài với vẻ đẹp khuất lấp. Nếu như nói về vẻ đẹp khuất lấp của người đàn bà hàng trài, các bạn sẽ nhớ ngay tới những cái cụm từ gì ạ? Hãy nói cho chị biết với. Nếu như nói về người đàn bà hàng trài với vẻ đẹp khuất lấp các bạn sẽ nhớ tới những cụm từ gì ạ để nói về vẻ đẹp khuất lấp của người đàn bà hàng chài này ạ? Nào hãy cho chị Hiên biết. Nào hãy cho chị biết nào. Vẻ đẹp đầu tiên là gì nhở? À, đó chính là sự cam chịu. Được không ạ? Nhẫn nhục. Được không nào? Nhẫn nhịn, cam chịu. Và cái sự chịu nhẫn nhịn này được bắt nguồn từ điều gì các em có biết không? Đó chính là bắt nguồn từ cái sự bao dung. Được không ạ? À? Từ cái gì ạ? À? Bao dung từ cái góc độ bao dung của cái người đàn bà này. Và điều này được thể hiện rất rõ qua cái thời điểm ban đầu. Đó là lúc mà Phùng đã chứng kiến Hình ảnh một người đàn ông và một người đàn bà Sau đó người đàn ông rút cái tấm thắt lưng ra Quật tới tấp vào người đàn bà Thế nhưng người đàn bà ấy lại không trốn chạy Người đàn bà ấy không phản kháng cũng không kêu la Đúng không ạ? Đây là cái vẻ đẹp đầu tiên Thế nhưng có thể thừa nhận một điều rằng Phải trong cái quá trình nói chuyện Tức là trong cái quá trình nói chuyện nơi tòa án huyện với Phùng và Đầu Thì lúc đó người đàn bà này có cái cơ hội để kể lại câu chuyện về cuộc đời của mình Thì chúng ta mới có thể nhìn rõ ràng hơn về những cái vẻ đẹp phẩm chất của người đàn bà này Hay chúng ta còn gọi với một cái cụm từ đó là gì các em nhỉ? Đó là vẻ đẹp khuất lấp chúng mình nhá hết sức chú ý giúp cho chị ạ. Ở đây chúng ta sẽ có vẻ đẹp đầu tiên. Đó chính là sâu sắc. Đó chính là sâu sắc. Thấu hiểu lẽ đời. Thấu hiểu lẽ đời. Từ câu nào? Đó chính là à đó chính là yêu chồng Đúng không? Thương chồng, thương con Và điều này cũng thể hiện rõ một cái đức tính Sự bao dung Và gì ạ? Và lòng đức hy sinh Được không nào? Sự bao dung và đức hy sinh Bên cạnh đó chúng ta còn thấy có một cái vẻ đẹp nữa ở trong người đàn bà này đó chính là dù cuộc đời này có rất nhiều những điều cay đắng mà chị phải trải qua Thế nhưng dường như người đàn bà ấy vẫn tìm được cho mình những cái động lực để sống Và đó là cái thời điểm khi mà Phùng hỏi người đàn bà ấy rằng là Vậy thì cuộc đời của chị có phút giây nào chị được vui không? giờ dạ, được không ạ? À? Thì người đàn bà ấy chúng ta có ở đây đó là gì nhỉ? À thì chúng ta có cái hình ảnh người đàn bà ấy ở đây Chị nghĩ là các bạn có thể sử dụng từ yêu Hoặc nếu từ phù hợp hơn các bạn có thể dùng từ thương Được không ạ? À? Và cái yêu thương ấy được gì ạ? À? Được xuất phát từ một cái góc nhìn bao dung với người đàn bà kia Với người đàn ông kia Thấu hiểu cho người đàn ông kia Và bên cạnh đó là cái đức hy sinh nữa Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé được không nào? Thì ở đây chúng mình sẽ thấy này, người đàn bà ấy đã trả lời rằng là gì nhỉ? À, đó là cái thời điểm mà tôi nhìn những đứa con của mình được ăn no. Trong gia đình lúc bấy giờ có những cái phút giây mà hòa thuận vui vẻ. Và lúc bấy giờ thì dường như trên gương mặt của người đàn bà ửng lên như giống như là một nụ cười. Và cái khoảnh khắc ấy là một cái khoảnh khắc rất là xúc động với một cái người đàn bà mà giống như chị nói ạ Chúng mình giống như kiểu là Chị ấy cứ thức dậy mỗi ngày Là đã tự thấy cuộc đời của mình bất hạnh rồi Bất hạnh thì quá nhiều Nỗi đau thì quá nhiều Mà hạnh phúc thì lại phải chắt chiêu từng chút Thế nhưng không vì thế mà người đàn bà hàng trai ấy từ bỏ đi cái việc là Mình chắt chiêu từng chút Đúng không ạ? Mình chắt chiêu từng chút cái hạnh phúc bé nhỏ của mình và chúng ta có thêm một cái vẻ đẹp nữa ở đây ạ. Đó chính là dù như thế nào, chúng ta vẫn nhìn thấy được một cái góc nhìn tích cực. Chúng ta vẫn nhìn thấy được cái sự tích cực trong con người lao động này dù có phải trải qua quá nhiều những cái nỗi đau. Đúng không ạ? Góc nhìn tích cực các bạn nhé. Cộng thêm với đó là cái sự chắt chiêu hạnh phúc đời thường hạnh phúc nhỏ bé và coi đó là cái động lực để mình tiếp tục cái hành trình sống của mình. Đúng không nào? Các bạn hãy chú ý giúp cho chị nhé. Thì đây sẽ là ba cái ý chính mà các bạn có thể bám vào để chúng ta phân tích về người đàn bà hàng trai với vẻ đẹp khuất lấp của người đàn bà này. Được không ạ? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Được không? Được không? Ok không? Hãy chú ý giúp cho chị nha. Rồi, thì ở đây chúng mình sẽ có một số những cái ý cơ bản là như vậy nhá. Chúng mình sẽ có một số những cái ý cơ bản là như vậy. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái phần chi tiết ở đây nhá, cho từng phần. Thứ nhất, đó là cái sự sâu sắc và thấu hiểu lẽ đời thì các bạn đều biết nhá. Đặc biệt là chúng ta sẽ thấy rất rõ ở trong cái cuộc nói chuyện của người đàn bà hàng trai với Phùng, với đầu. Và từ cái này chúng ta cũng sẽ thấy được cái tình yêu thương dành cho người chồng của mình. Một cái góc nhìn bao dung dành cho người chồng của mình. À, bản thân người đàn bà hiểu được rõ, đúng không ạ? Hiểu hiểu được về chính bản thân của mình rằng là mình vốn là một cái người con gái xấu xí đã vậy không có ai thương Đúng không ạ? À? à lại còn bị dỗ mặt Sau đó mình còn có chửa trước Thế nhưng mà người đàn ông kia vẫn chấp nhận mình và đó từ bấy giờ thì người đàn bà này đã mang không chỉ là gì ạ, không chỉ là cái tình yêu nữa mà còn đó còn là cái lòng thương, đó còn là cái sự biết ơn đối với cái người đàn ông này. Bởi vì nếu như không có cái người đàn ông này thì chị sẽ còn mang tiếng cả cuộc đời Bởi vì chị chừa trước mà Nhưng mà người đàn ông ấy vẫn chấp nhận cái việc lấy chị mà Và cả ở mặc dù chị là con nhà ở phố thật đấy Nhưng cũng có ai nên duyên với chị đâu Đâu có ai tìm hiểu chị đâu Nhá, hãy chú ý nào Được không ạ? À? Nên chị hiểu rõ bản thân của mình Mình cũng không phải là một cái người xinh đẹp gì cả Và dường như đây là một cái sự cứu rỗi cho chị Đúng không ạ? Người đàn ông ấy đã cho chị một gia đình Và chị biết ơn người đàn ông ấy về điều đó Vợ chồng sống với nhau không chỉ là vì tình yêu Nó còn là vì cái nghĩa nữa Được không ạ? Nên là dường như đối với chị thì đây là một cái nghĩa Được không? Rồi, tiếp tục này Chúng ta sẽ có ở đây Chị hiểu chồng mình Được không ạ? Chị hiểu chồng mình Bởi vì giống như lời người đàn bà này kể Ban đầu thì anh ấy vốn là một người hiền lành nhưng mà cục tính Và bởi vì là khổ quá Mà không có cái cách nào để có thể giải tỏa được cái nỗi khổ ấy đi Nên thành ra bây giờ chỉ có một cách thôi là phải lôi vợ ra để đánh Đúng không ạ? À? Những cái người đàn ông khác thì họ có thể xa vào rượu chè Nhưng mà người đàn ông này thì lại không nghiện rượu phải không nào? Không nghiện rượu. Và chính bởi cái việc là hiểu rằng ngay từ khi mà xác định lấy chồng, lấy cái người đàn ông đó, cũng biết được rằng là gì ạ? Người đàn ông đó là vốn cục tính rồi, vốn cộc tính rồi. Nên là đó đã là cái mầm mống cho cái sự bạo lực rồi. Và người đàn bà hiểu điều đấy ạ. Được không ạ? Người đàn bà hiểu điều đấy chứ. Đúng không? Lại cộng thêm với cái áp lực gia đình Nhà nào cũng trên dưới chục đứa Rồi thì sống trên một cái con thuyền chật hẹp quá áp lực Nên là mới tìm cách để giải tỏa cái áp lực đấy Được chưa nào? Hãy chú ý giúp cho chị nhá Thêm vào đó Cũng hiểu rằng là do mình Mình đẻ nhiều quá Đúng không ạ? À? Do mình đẻ nhiều quá nên là cuộc sống vốn đã khổ nay lại càng khổ hơn nữa À, thế thì mọi người mới hỏi là Mọi người mới bảo là Ơ, thì tự một mình chị đẻ được đâu Phải do người đàn ông kia chứ Đúng không ạ? À? Nhưng mà một lát nữa các bạn sẽ thấy Người đàn bà này tự Bản thân người đàn bà này đều nhận thức rằng là gì ạ? À? Thiên chức của người phụ nữ góp mặt ở trong cuộc đời này Đó chính là sinh con đẻ cái Sau đó nuôi con lớn lên trưởng thành Nên là người phụ nữ sinh ra là đã phải gánh lấy cái khổ được không ạ? Thế nên người đàn bà này thôi coi đó là một cái thiên chức và nhận cái đó về phía mình là cũng cộng thêm với cái việc là do mình đẻ nhiều quá nên đã khổ lại càng thêm khổ. Đúng không ạ? Và thêm vào đấy nha, chúng ta có thể thấy này Người đàn bà ấy cũng hiểu rằng là cái cuộc sống của à những người hàng trai trên con thuyền này này thì cần phải có một người đàn ông để chèo trống à, lúc à, sóng yên bể lặng thì không nói làm gì thế nhưng mà khi mà gì ạ khi mà gì khi mà sóng to khi mà gì ạ, à, bão bùng xảy đến thì sao? Thì lúc ấy trên mỗi con thuyền rất cần có một người đàn ông để chèo chồng Đúng không ạ? À? Thêm một cái nữa là cũng cần có cùng có gì ạ? À? Có một người đàn ông là chồng của mình để cùng gì ạ? À? Để nuôi nấng con cái Để nuôi nấng con cái lên người đó chị hiểu cái rõ những cái khó khăn những cái góc khuất đằng sau của những cái con người làm ăn và cụ thể ở đây đó là gì ạ? À? Đó là hình ảnh của những cái người dân miền biển Những cái người dân ở trên biển sống trên những cái con thuyền cuộc sống của họ có cái đặc thù là như vậy thế nhưng mà về cơ bản thì có lẽ là bởi vì phùng và đầu không phải là những cái con người à, lao động đã từng trải qua những cái công việc như thế thế nên về cơ bản là à, phùng và đầu chưa hiểu được điều đó cũng là cái điều dễ hiểu thôi đúng không nào thì ở đây các bạn sẽ chú ý nhá và bản thân chị cũng hiểu phùng và đầu ạ rất là hiểu phùng và đầu Đúng không? Hiểu Phùng và Đầu là có lòng tốt Muốn giúp đỡ cho người đàn bà này Thế nhưng mà nếu như chỉ xuất phát từ lòng tốt Mà không có được một cái sự trải nghiệm của những con người lao động Thì chắc hẳn rằng cả Phùng và Đầu Cũng sẽ không thể nào hiểu rõ được về cái mong muốn của những con người lao động là như thế nào ở đây thì Phùng và Đầu mới chỉ đang nhìn cái câu chuyện này trên cái góc độ lý lịch thôi Trên cái góc độ pháp luật thôi Mà lại chưa đặt gì ạ tâm thế của mình vào tâm thế của người đàn bà ấy để thấu hiểu nên về cơ bản đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy rằng là gì ạ những cái suy nghĩ của phùng và đầu có thể thấy rằng đó là những cái suy nghĩ rất là giản đơn thậm chí là hơi có đôi chút nông cạn khi mà đưa ra một cái lời khuyên ban đầu là xuất phát từ cái ý tốt nhưng đặt để vào trong cái trường hợp này thì nó lại không phù hợp với hoàn cảnh của người đàn bà hàng trai Đúng không ạ? Và cái sự sâu sắc thấu hiểu lẽ đời đó được thể hiện qua khi được gọi lên tòa, ban đầu thì rất là sợ sệt, van xin, xưng hô lễ phép rằng con và quý tòa. Nhưng sau đó khi được hiểu được cái lòng tốt của Phùng và Đầu Thì dường như là đã có được cái sự cởi mở hơn Thì lúc bấy giờ À người đàn bà hàng trài ấy đã chuyển đổi cách xưng hô Thành gì ạ? À? Chị với các chú Thay đổi để bắt đầu trải lòng và từ đó đã đưa ra được những cái lý do cực kỳ là thấu tình, đạt lý để rồi cho cả Phùng và Đầu dường như đã vỡ ra một cái điều gì đó đúng không ạ? Thì các bạn ơi, cái sự thấu hiểu lẽ đời này các bạn chú ý giúp cho chị nhá. Đấy là một số những cái ý cơ bản. Đồng thời các bạn có thể thấy này, nếu như à nếu như chúng ta có hình ảnh người đàn ông ở đây. Đúng không ạ? Thì cái cách nhìn về người đàn ông này của Phùng và Đầu khác hoàn toàn cái cách nhìn của người đàn bà hàng trải. Khác nhau như thế nào ạ? Chúng ta thấy rằng là nếu như Phùng và Đầu nhìn người đàn ông này Đúng không ạ? Nhìn người đàn ông này trên cái góc độ đó là pháp luật Trên cái góc độ lý lịch Thì người đàn bà này lại nhìn trên cái góc độ cảm thông và thấu hiểu Đúng không? Cảm thông và thấu hiểu Nếu như Phùng và Đầu nhìn cái người đàn ông này trên cái góc độ là một tội nhân đúng không? Thì ở đây người đàn bà ấy lại nhìn người đàn ông này với góc độ là nạn nhân Đúng không? Nếu Phùng vào Đầu nhìn người đàn ông này với góc độ trừng phạt À thì ở đây chúng ta lại thấy người đàn bà này nhìn người đàn ông với góc độ nâng đỡ, cứu giúp Hay nói cách khác chính là cái sự bao dung mà chúng ta nhìn thấy ở đây được không ạ? Và nếu như Phùng và Đầu chỉ nhìn cái người đàn ông này thông qua những cái hành động Tức là thông qua những cái lát cắt rất là nhỏ Thì người đàn bà ấy lại nhìn người đàn ông này qua cả một cái quá trình rất là dài và nhìn sâu vào bên trong Phùng và đầu chỉ nhìn bên ngoài thôi Còn người đàn bà này lại nhìn vào sâu bên trong Để thấy được rằng là tại sao Người đàn ông ấy lại có những cái hành động như thế được không ạ? À? Thì cái sự khác biệt trong cái góc độ nhìn nhận về người đàn ông của Phùng và Đầu và của người đàn bà hàng trai là như vậy. Và từ cái phần này thì chúng ta hiểu hơn rằng là tại sao mà Phùng và Đầu lại có cái thái độ như vậy. Và tại sao người đàn bà này lại có một cái thái độ nó lạ lùng đến như vậy. Ok chưa ạ? À? Bên cạnh đấy nhá, chúng ta có thể thấy rằng đây cũng là một cái người mẹ mà cực kỳ là yêu thương những đứa con của mình. Người đàn bà ấy tự nhận thức về việc là À gì nhở nhận thức rõ về cái thiên chức là mẹ nhận thức rõ về thiên chức là mẹ được không ạ à? nhận thức rõ về thiên chức là mẹ đúng không nào ông trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con và chính từ cái đấy đã làm mẹ rồi thì phải gánh lấy cái khổ Đúng không ạ? À? Gánh lấy cái khổ vì con là một lẽ đương nhiên trong suy nghĩ của người đàn bà hàng trài này nói riêng Và trong suy nghĩ của những người mẹ Việt Nam nói chung Đúng không ạ? À? Sinh đứa con ra phải nuôi nấng đứa con lên người Đã sinh con ra thì phải khổ Đã nuôi nấng con thì phải khổ Và điều đó không có cái gì để mà phải bàn cãi cả Nó giống như là một cái sự thật hiển nhiên Mà con người ta chấp nhận cái điều đó Đúng không ạ? À? Và đúng thôi, đó vẫn chính là vẻ đẹp của những người mẹ Hình ảnh của những người mẹ mà những ngôi sao thức ngoài kia chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Hình ảnh của những người mẹ mà gì ạ, à, con dù lớn vẫn là con của mẹ đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con là như vậy. Được không ạ? À? Nhận thức rõ về cái thiên chức làm mẹ Chịu mọi cái đòn roi và nhất định không chịu bỏ chồng cũng là vì cái sự lo lắng cho những đứa con của mình. Rồi những đứa con sẽ sống như thế nào trên một con thuyền nếu không có bố? Rồi liệu rằng mình có đủ cái sức khỏe để có thể nuôi nấng tất cả đặng một sắp con trên dưới chục đứa không? Cũng vì lo cho con và mong cho con có một cái gia đình hoàn thiện cả bố và cả mẹ Thế nên sẵn sàng chịu mọi đòn roi để có một gia đình đầy đủ cho những đứa con của mình. Không muốn bỏ chồng, một phần rất lớn chính là vì những đứa con chứ không vì một điều gì khác cả. Đúng không ạ? Những cái nỗi đau đớn khi bị chồng đánh thì chỉ chịu đựng một mình thôi Và không muốn các con nhìn thấy Không muốn làm tổn thương cái tuổi thơ của những đứa con của mình Được không ạ? Không muốn các con nhìn thấy mình bị đánh không muốn gì ạ, à? không muốn để cho cái tâm hồn trong trẻo của những đứa con của mình bị tổn thương và khi con đã lớn, đặc biệt là thằng Phát Nhận thấy nó rất giống bố nó ở trong cái việc cộc tính đấy Thế nên đã phải gửi ngay con về cho ông bà ngoại Đúng không ạ? Và cực kỳ đau đớn Dường như có một cái viên đạn vừa xuyên qua trái tim Khi mà nhìn thấy thằng Phác lao đến bảo vệ mình đánh lại bố Và dường như giây phút ấy người đàn bà đã nhận ra rằng là gì ạ? Hình như là mình đã làm tổn thương đứa con của mình rồi Đúng không? Chúng ta có thể thấy đấy Ôm con vào gì ạ? Ôm con Sau đó khóc một cái người mẹ yêu thương con vô cùng Có thể dành tất cả mọi thứ cho những đứa con của mình Và cũng xuất phát từ cái cảm hứng ấy Khi mà cảm thấy cực kỳ là xúc động về tình cảm mà người đàn bà hàng trài dành cho những đứa con của mình thì chị đã viết một cái bài thơ lấy lời của cậu bé Pháp mang tựa đề là mẹ ơi đừng sợ lấy cảm hứng từ gì ạ lấy cảm hứng từ à lấy cảm hứng từ hình ảnh người mẹ trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa và cụ thể đó là về phác và về người đàn bà hàng trài. Mẹ đừng giấu con, rằng những vết thương kia là do sơ ý. Mẹ đừng nói với con rằng những thâm quầng trên mắt mẹ là mẹ không ngủ được trong những ngày biển động bão to. Mẹ đừng nói dối con, rằng mẹ vẫn đang rất thoải mái với cuộc sống này. Trên thuyền, với chúng con và với người đàn ông con đang gọi bằng bố. Có những bí mật mẹ đang giấu con nhưng vẫn lộ, con sẽ không im lặng đâu. Con đã nhiều lần nhìn thấy rất lâu, mẹ đang ngồi kia và khóc. Đôi vai của mẹ gánh gồng bao khó nhọc. Mẹ nói xem, con sẽ lờ đi không biết hay phải làm gì. Rất nhiều lần mẹ dối chúng con, để bố lên để bố cùng mẹ lên bờ lo một vài công chuyện. Công chuyện gì mà con không biết? Công chuyện cắp cầm thắt lưng và đánh vào mẹ hay sao? Không, nhất định chẳng thể nào. Tại sao bố lại cầm roi đánh mẹ, vừa chửi vừa kêu vừa quất lẻ để mẹ chịu đau? Mẹ ơi sao mẹ không kêu? Sao mẹ không chống trả như cách mẹ dạy chúng con mạnh mẽ? Sao mẹ chỉ lặng im rồi thở nhẹ, chịu những đòn roi? Thực lòng chẳng thể khuất mắt trông coi Con lao đến ngăn người ta lại Mà sao mẹ thét lên rồi khóc mãi Con làm tim mẹ dì máu rồi Cuộc đời của mẹ là những nồi trôi Những tháng năm dài với tùi hờn nước mắt Nhưng mẹ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện dừng lại đập vỡ nhà mình vì mẹ vì chúng con mẹ mặc kệ chuyện bất bình Mẹ yêu chúng con mẹ không sợ đòn roi của bố Mẹ sợ bố đi rồi không còn ai chống đỡ trong những ngày biển động bão to. Mẹ sống bằng những hạnh phúc nhỏ nhoi thôi, là việc nhìn chúng con ăn no khôn lớn, là việc dạy cho chúng con nhất định không được hỗn với người sinh ra mình. Con đã thực lòng rất bất bình và cho đến giây phút này vẫn thế, dẫu rằng có được nghe mẹ kể về lý do của chuyện ngày xưa. Người ta bảo mẹ bỏ bố con đi mà mẹ vẫn căng căng chẳng chịu, rồi thì sau này, những đớn đau vẫn tiếp tục đớn đau cho đến khi nước mình cải cách. Nhà mình no ấm hơn bố không còn hờn trách rằng tôi quá khổ tôi phải đánh cô. Con phát đây mẹ ơi con đã lớn khôn rồi, được mẹ cho học hành. Các em con cũng thế, câu chuyện nhà mình vẫn còn trong bức ảnh bác Minh Châu kể lại cho con. Những chuyện đau lòng này với người khác là chuyện còn con Nhưng cuộc đời này con luôn ghi nhớ Những đòn roi đớn đau của mẹ Đánh đổi cho hạnh phúc của con bây giờ Nhớ có lần con thủ thì mẹ ơi đừng sợ Con trai của mẹ vẫn đang ở đây Nhìn thấy lấp lánh trong đôi mắt gầy Mẹ của con lại khóc Cảm ơn mẹ Vì tất cả Vì tuổi thơ Vì tình yêu Vì những vết thương của mẹ vì sự khoan dung, trở che, độ lượng và tha thứ. Con sẽ yêu thương cô ấy như cách mà mẹ yêu con. Các bạn ơi, đây là một cái bài thơ được viết trên cái cảm hứng về tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa với cái lời thủ thỉ và tâm sự của nhân vật Pháp được không ạ? Sau à, khoảng thời gian 15 năm sau Và chúng ta có thể thấy rằng là đó, văn học là như thế Văn học đem đến cho chúng ta những cái tình cảm kỳ diệu như thế được không ạ? Văn học mang đến cho chúng ta những cái tình cảm kỳ diệu như thế đấy ạ. Thắp lên trong chính chúng ta những cái tình cảm kỳ diệu như thế đấy ạ. Và bên cạnh một cái tình cảm dành cho những đứa con của mình rất là to lớn và vĩ đại thì chúng ta còn nhìn thấy ở đây đó là hình ảnh của một người đàn bà luôn chắt chiêu những cái hạnh phúc nhỏ bé và bình thường khi được hỏi về niềm vui trong cuộc sống chị kể về những khi gia đình mình hòa thuận con cái được ăn no và đó là khi mà chúng ta nhìn thấy dường như đang có một nụ cười ửng sáng ở trên gương mặt của chị đó là hình ảnh của một người đàn bà Luôn nhìn vào những điều hạnh phúc dù rất nhỏ nhoi và ít ỏi Để có thể tiếp tục sống Để có thể tiếp tục chịu được những đòn roi Và gì ạ, à, nuôi nấng những cái đứa con của mình trưởng thành Các bạn ơi, hãy à, chú ý giúp cho chị nhá Được không nào? Các bạn hãy chú ý giúp cho chị nhá Ok không? Rồi, nhất trí là như thế Thì uh, trên đây là cái phần mà chị chia sẻ cùng với các bạn Về tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu Nếu như những bạn 2K4 nào đến bây giờ mà vẫn đo còn đang cảm thấy mông lung về việc học văn Thì có thể nhắn ngay cho chị để chị tư vấn cho các bạn qua fanpage này luôn Và những bạn 2K5 mà muốn xuất phát sớm Để đến cái giai đoạn này chúng mình sẽ không cảm thấy mông lung, không cảm thấy sợ hãi đến thời điểm này của năm sau không cảm thấy mông lung và sợ hãi thì cũng sẽ chủ động nhắn tin cho chị để chị em mình sẽ gặp với nhau gặp nhau ở trong những cái à, gì ạ à trong những cái khóa học của chị Hiên nhá được không nào còn có lẽ là buổi trưa ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm thời dừng lại tại đây thôi chị hẹn gặp lại các bạn ở trong phần phát trực tiếp theo phát trực tiếp tiếp theo và nếu như các bạn có muốn là được chia sẻ về phần kiến thức nào thì có thể chủ động nhắn tin cho chị hoặc là comment tại đây để chị có thể đọc. Sau đó thì bắt đầu tìm ra cái phần mà các bạn bình chọn nhiều nhất. Rồi thì chị em mình sẽ cùng với nhau à, tìm hiểu chúng mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye!